Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin ờ, trình bày về chủ đề mắm tép. Phần trình bày của mình hôm nay gồm có hai phần, đó là vi sinh vật ờ, trong mắm tép và hệ vi sinh trong đường ruột. Đầu tiên thì là mắm tép là một đặc sản truyền thống có từ lâu đời ở một số làng quê trong cả nước. Sản phẩm này được chế biến qua nhiều công đoạn. À, có nhiều hãng mắm tép nổi tiếng và mỗi vùng mang một hương vị đặc trưng riêng. Tuy nhiên, um, có hai hãng tiếp mà mình đề cập đến đó chính là uh, Gia Viễn và Hà Trung tại vì uh, khi được tiến hành nghiên cứu trong hai mẫu mắm thép nổi tiếng này thì khi phân lập thì uh, phát hiện ra hai hai dòng vi khuẩn đó là vi khuẩn lactic và uh, vi khuẩn bacillus về hệ uh, vi sinh vật trong uh, hai loại này thì uh, thấy được là vi khuẩn lactic uh, chiếm nhiều hơn so với uh, vi khuẩn uh, bacillus về định lượng hoặc hoặc là prostate thì là từ biểu đồ thì ta có thể thấy được là vi khuẩn bacillus sinh ra mạnh hơn so với uh, vi khuẩn uh, lactic vậy thì hai loại vi khuẩn uh, lactic và bacillus là hai loại gì thì uh, bacillus là một trực khuẩn âm dương sinh bào tử kích thước bào tử không vượt quá kích thước tế bào nên khi sinh bào tử tế bào không bị biến dạng bào tử bacillus thường có mặt à, trên ngũ cốc và sống sót khi mà à, không à, đun nóng kỹ còn à, vi khuẩn lactic vi khuẩn lactic là vi khuẩn nhâm dương không tạo bào tử không di động có thể hô hấp hiếu khí và kỹ khí vai trò chính của loài vi khuẩn này đó chính là tham gia vào quá trình lên men hầu hết thì các sản phẩm lên men thì đều có là vi khuẩn lactic Lactobacillus là nhóm vi khuẩn lactic hoạt động rất hiệu quả trong việc tạo khả năng bám dính vào tế bào loại trừ và giảm sự lan truyền bệnh. Về à, hệ à, vi sinh vật trong đường ruột à, thì à, à, trên thống kê một số tài liệu hiện có thì vi sinh vật đường ruột nó đóng góp vô vai trò rất là quan trọng trong chức năng của cơ thể người à, giống như là chức năng bảo vệ niêm mạc ruột bao gồm ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng niêm mạc bằng cách ức chế các tác nhân gây bệnh xâm nhập và duy trì hàng rào gột gục nguyên vẹn chức năng trao đổi chất bao gồm là nội cân bằng năng lượng tiêu hóa tích lũy sinh học các chất dinh dưỡng hỗ trợ chuyển hóa chất béo lên men các carbon hydrate không tiêu hóa được đồng thời sản xuất axit béo chức năng điều hòa miễn dịch bao gồm là điều hòa thần kinh ruột chi trì cân bằng nội biểu mô đường ruột và điều hòa miễn dịch ở niêm mạc ruột trong đó hệ sinh vật hoạt động như là một nguồn kích thích miễn dịch quan trọng hệ vi sinh vật trong đường ruột nó có ý nghĩa rất là quan trọng vậy thì um, khi mà chúng ta ăn cái sản phẩm này thì uh, cái chu trình của nó trong ruột của chúng ta như thế nào và nó có gây hại cho chúng ta không uh, thì um, hệ vi sinh vật đường ruột á, nó là được biết đến rất là vai trò rất là quan trọng kể trên cho nên á, ảnh hưởng ảnh hưởng có lợi hay có hại của hệ sinh vật đường ruột đối với vật chủ nó phụ thuộc vào trạng thái cân bằng của hệ vi sinh vật trong đường ruột có nghĩa là cân bằng của hệ vi sinh trong đường ruột là bị bởi bị tác động một số tác nhân như là trạng, trạng thái sinh lý của vật chủ khẩu phần thức ăn thành phần hệ sinh vật bất kể thay đổi một yếu tố nào cũng làm cho trạng thái cân bằng này bị ờ, phá vỡ vào sự mất cân bằng này có thể uh, uh, gây gây bệnh cho con người chính vì vậy thì chúng ta cần phải ờ, ăn nhiều nguồn thực phẩm có nhiều các lợi khuẩn để chống lại các vi sinh vật có hại cho cơ thể à, phần trình bày của em đến đây là kết thúc xin cảm ơn tất cả mọi người